một ngày tình ta như giấc mơ Biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như ý thơ Ước mong anh về lại Từ nắng chiều lên ngày mai Ai ngờ ngang trái Gió đưa anh về nơi sớm mai Có lúc bên anh không buồn Lắm lúc hơn ghen Chẳng mới tình ngờ mà cứ như quen rồi Thế giới có bao người thấy nhau đã là duyên lắm rồi Trái đã xoay vòng gặp ai cũng giống anh vì sao lại thế anh vì sao đánh mất nhau vì sao sao nỗi đau có hận anh nhưng chẳng bền lâu đọng lại trong nhau một từ nhớ để gặp lại mình bất ngờ ngắm thu qua chờ đông mà lòng trắng mơ và có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ biết đâu bất ngờ một ngày nào vẫn cứ mơ từng ngày đêm trắng giam cơ sợ người quên những nguy cơ giờ cũng chẳng có gì bất ngờ